Bây giờ chúng ta không hề sợ bọn Warrior này nữa Khi mà chúng ta có kỵ sĩ bất tử trong đội hình này đấm hộ cái bạn ơi Rồi đấm đi xem có mất tí máu nào không Trời ơi trông như gái Ui lại đầy luôn này Máu lại giảm tí lại đầy Thôi thế thì thôi Xác định ở trận này là không có bất cứ một con nào Có thể giết chết được cái con La Benzo Glide này Nói cho nó nhanh Ui giời Đầy ạc máu luôn Ui, Kinh thật kinh thật đấy Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Hôm nay chúng ta lại đồng hành với nhau cùng với cho Auto Chat Mobile anh em nhé Dạo gần đây thì cũng không hiểu lý do là làm sao mà kênh của tôi nó lại đông anh em xem hơn Đấy, đông anh em mà khá là nhiều anh em mới không biết lý do có phải là do là anh em tương tác nhiều Nên là Youtube có đề xuất nó tăng lên không Hay là do tôi là chăm chỉ ờ, Tôi chăm chỉ ngày nào tôi cũng ra clip Chính vì thế nên là anh em mới cũng cũng vào nhiều Thế nên là đầu clip thì tôi cũng xin cảm ơn Youtube đã tăng đề xuất cho tôi Cũng như là xin cảm ơn các anh em đã khám phá ra cái kênh của tôi nhá <laughs> Cảm ơn anh em rất nhiều Anh em mà thấy cái lời cảm ơn của tôi ấy, nó chân thành Nó trân trọng nó sâu sắc Nhá Phải nói là nó sâu sắc Nó quá là sâu sắc Quá là sâu sắc luôn Khiến cho tâm hồn anh em coi như là lay động ừ, Bị lay động Đánh thức cái lòng chắc ẩn ở trong tâm của anh em Nhá tôi nói là trong tâm ấy Trong tâm ừ. Anh em có hiểu trong tâm không Trong tim ấy ừ, Trong tim Và rồi nó sẽ khiến cho những cái cảm xúc mãnh liệt nhất của anh em Nhá trong tinh thần của anh em Nó phọt ra À sorry anh em không phải phọt ra Dùng cái động từ phọt thì nó hơi mạnh Xin phép anh em thay một từ khác đi uhm, Cảm xúc nó dâng lên Đúng rồi cảm xúc nó dâng lên nhá anh em nhá uhm. Nhưng mà nói chung là dâng lên rồi nó sẽ phọt ra thôi Mà nó phọt ra Thì có khi nào nó trúng vào cái nút like ở trên màn hình của anh em không nhỉ? <laughs> Sau đó tự nhiên anh em cảm thấy ngột ngạt, bứt sức Khi mà chưa có thể ấn like cho tôi uhm, Có khi nào thế không nhỉ? <laughs> DCM nói ít thôi Văn vở vờ lờ à. Đéo có cảm xúc gì hết Ôi rồi Sao anh em tâm hồn anh em gì mà nó sỏi đá thế Anh em lạnh lùng thế Ui rồi anh em lạnh lùng quá Thế mà tôi cứ tưởng là tôi có thể là động đến lòng trắc ẩn của anh em ừ, thế thì thôi thế thì thôi ừ. thế thì thôi vậy thế thì hay là à ờ, ờ, được rồi đúng đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi hay là thế này đi hay là bây giờ tôi và anh em cùng cùng đóng với nhau một cái vở kịch đi nhá một cái vở kịch đi là chúng mình ờ, giả vờ như là chúng mình uh, là người quen của nhau là người thân của nhau mà ừ. người thân của nhau thì nhiều khi là người ta ủng hộ nhau ấy mặc dù là cũng không động đến lòng trắc ẩn cũng không có cảm xúc gì hết đâu cũng không có một tí cảm xúc nào cả nhá không có dâng trào gì hết nhưng mà người thân chúng mình là người thân mình mình thân nhau mà mình thân nhau tôi với bạn thân nhau thì bạn có thể là thôi được rồi thì thân nhau nhưng thân nhau cũng đéo cho like thì có thể là mà vô tình được không vô tình ấn một nút like được không ừ. <laughs> ok ok nhá ừ, thế tôi tôi cũng giả vờ là là là là là anh em like rồi nhá ừ. rồi cảm ơn anh em <laughs> tôi stream mà cái trận trận trận này uh, chơi gì nhở trận này chơi gì nhở anh em theo anh em trận này chơi gì ờ rút kinh nghiệm từ những cái trận trước nghệ sĩ tuấn cơm mà chơi biểu diễn nhiều quá Đấy, múa nhiều, múa nhiều, nhiều ờ, anh em mới vào, mới xem lần đầu vào bảo ui ông này đánh toàn top 2, đéo giờ top 1 cày cay ở đây là tôi không cay là tôi được top 2 mà tôi cay là mấy ông, ông cứ nghĩ là tôi không bao giờ được top 1 ấy cay ở cái chỗ đấy anh em ạ thế là cái trận này chắc chắn là phải chơi cái đội hình top 1 rồi ừ, nhiều cái đội hình là không chơi được top 1 thì khó đội hình nào phải bây giờ chơi chọn cái đội hình chơi top 1 Đấy, chứng minh cho người ta thấy không? Chứng minh phải nói câu luôn Chống mắt lên mà xem tôi được top 1 nhá <clears throat> Trận này có vẻ như có dấu hiệu là Ừ có dấu hiệu đấy, có tí dấu hiệu highlight blade line này có tí dấu hiệu Mà trận này anh em like nhiều Có khi lại chơi cờ like Chơi like, chơi like ừ, Chơi like Phát âm chuẩn thì là like Nhưng mà tiếng tiếng Việt Tiếng Anh Nhưng mà tiếng Anh Việt nha anh em nhá Nhiều anh em cứ, cứ coi như là hơi vặn vẹo một tí là Không phải là cờ like mà là like ừ. Nhưng mà tiếng Anh thì nó có nhiều kiểu anh em Tiếng Anh, tiếng Anh Mỹ Anh em nó đọc là like Còn tôi tôi đọc tiếng Anh Việt Cờ like nha anh em nhá <laughs> Rồi <clears throat> chắc chợ là chơi like Ok Nhưng mà bây giờ tôi lại thấy nó lại không giống like lắm Để xem nào Liệu rằng nó có nó có cho cho cho chơi không hay là nó lại lừa nhở Hai con like bullet like bây giờ mà lên hai sao thì tịt lắm đấy nhá Giúp cho đánh coi như là chuỗi thắng luôn ý Đồ đạc là có luôn anh em ạ Bây giờ like bullet like lên hai sao có khi ghép đồ đánh chuỗi thắng luôn này chắc chắn trận hôm nay sẽ đánh cho tử tế luôn một cái đội hình tử tế luôn nha anh em nhá cho anh em cho đã đã cái con mắt của anh em biểu diễn thì cứ một hai trận neo lanh tử tế lại một hai trận biểu diễn nha anh em nhá hôm nay chắc là chơi xem là chọn một cái đội hình mạnh bây giờ tất nhiên là nó không phải là những cái đội hình mê tạ ui rồi ôi anh gọi em trả lời ok được đấy nha có ghép đồ không vẫn thiếu vẫn thiếu đồ từ từ đã ừ, bình tĩnh ghép không nhỉ nhưng mà chơi gì chơi bây giờ chơi chơi chơi chơi chơi chơi nai à chơi nai thì trận này chơi gì? 6 6 lai 5 glacier à, 6 lai 5 glacier cũng được trận này chơi uh, nếu mà không chơi lai thì chơi ép được không mà chơi ép khó top 1 khó top 1 chơi bộ nào phải top 1 Greater Live Blade Live Thôi Greater không được top 1 đâu anh em ạ Rút kinh nghiệm trận trước không chơi Gladiator Gladiator thì, thì khả năng top 1 là rất thấp Tầm này thì vẫn đang thua anh em ạ à, Nên là cũng không vội Không vội ghép đồ Từ từ đã Đang thua Lai <clears throat> bờ lết lai à, hai sao nhưng mà vẫn chưa có ý định là chiến thắng Ở trong trận đấu này bởi về căn bản là chúng ta đang eco ờ eco nhưng mà bây giờ đang eco kiểu eco eco lừa eco lừa để cho không thằng nào phá đấy là bỏ bài vào thôi cứ bỏ bài vào nhìn như thế này lại lại ít người phá chuỗi này đấy như này là ít người phá chuỗi đấy, chúng ta bỏ bài vào chúng ta có vứt hết bài ở đâu uhm. chốt trên ai nhỉ thôi thế bán mấy con này đi thôi bán đi anh em ạ bán đi bán đi bán đi bán đi ok hai glacio vào nói chung là có một vài cái đội hình thì chúng ta chơi nó có thể là là là là được top cao được top cao không top một được nhưng mà được top cao đấy còn có những cái đội hình mà chúng ta chơi là chúng ta có thể được top 1 Nhưng mà nó sẽ có như này anh em ạ Nó sẽ có hai cái kiểu Một là cái đội hình được top 1 ấy Thì cái xây dựng của nó sẽ khó hơn Đấy nó sẽ yếu vào giai đoạn đầu và giữa game còn những cái đội hình mà nó dễ chơi mà nó kiểu nó mạnh đầu game ở đây rồi. 4 này này. Được đấy, được đấy. Những cái đội hình ấy mà nó gọi là nó chơi ổn định ấy thì nó lại ít được top cao, tức là cuối game thì nó cũng không phải mắc binh, nó không không khỏe gọi là mạnh nhất được. Đấy nhưng mà nó lại được cái là nó nó dễ được top. Nó dễ được top, nó dễ được nằm ở trong top 3 Đấy, ví dụ như là Glitter anh em xem ở trận trước ấy là nó rất là dễ. Chơi Glitter chắc chắn là nó sẽ rất là dễ để được vào trong cái top. Tuy nhiên là trong cái trận đấu đấy cũng hy vọng là cũng sẽ chỉ có một hai người chơi Glitter thôi. Chứ còn nếu mà bốn ông thì nó lại là cái câu chuyện khác nha anh em nhá. Bốn ông thì chắc chắn là bốn ông chơi thì có ông top, có ông thì top cao, có ông thì top thấp. Đấy là điều đương nhiên anh em ạ. Đây là nhiều khi nó phụ thuộc vào cả, cả cái trận đấu nữa để xem là ví dụ đối thủ của, của Glitter là gì Chả may lại gặp Glitter lại gặp toàn gót đỏ thì thôi Anh em xác định luôn kể cả một mình anh anh em có chơi Glitter Mà ừ, kiểu dạng như là bốn ông gót đỏ thì nó lại là cái câu chuyện lại khác đấy Glitter anh em mà bốn ông gót đỏ đều có ca lông thì chắc anh em ừ, gọi là ừ, <laughs> chắc chắn kéo top 8 rồi Ui quả này, nào này giữ được khá nhiều máu chứ Nó đúng, đúng một con hay quá nhở Đấy đây rồi Fortuner theo lơ Chuẩn eco đây rồi anh em ơi Tầm này nó gọi là thành công rồi đấy Được quá nhờ. Chơi nai này thì nó là một cái đội hình khá là toàn diện Nên là chúng ta chơi thoải mái luôn Ở meta tôi thấy là meta nào cũng chơi được cái bộ này Chơi Clyde meta nào cũng chơi được Từ đến rất nhiều meta gần đây là đều chơi được cái bộ này hết Mà hôm nay chơi thử like thì bây giờ chơi chơi chơi co là con gì nhở Chơi co con gì tôi chưa biết Mặc dù là chúng ta chơi like ấy, thì nó cũng khá là gọi là quen thuộc đối với anh em nhưng mà tôi sẽ phải làm một cái content nó phải có một cái nội dung để chúng ta có thể là ờ, hay ho ở trong cái clip rồi chúng ta có thể up clip lên YouTube ờ, câu view, câu like cũng như là nó phải thực sự là một cái nội dung nó hay thì để xem nào bây giờ chúng ta chơi như nào đây. Xem nhá. Chơi như nào cho nó có nội dung thì cái này nó lại phải suy nghĩ. Đấy. Xem nào. Chuyện này mà nếu mà live bullet live này xong nuôi xong lại ba tia các thứ thì nó lại nó lại bình thường rồi. À, chuyện này phải chơi cái gì nó khác biệt một tí, khác bọt đi anh em. Khác bọt đi để cho anh em thấy hứng thú này. thì bây giờ chuyện này nhá thì tôi chốt luôn nhá là tôi chuyện này chắc là tôi chơi uh, bây giờ tôi chơi co là cái con con con này đi nhá, con Avenger Clyde đi. Nhưng mà bây giờ tôi lấy toàn đồ thủ được không? Bây giờ tôi lấy mắc thủ cho con này luôn. Tôi lấy chúng ta đang có những cái đồ thủ ở đây đấy có giáp này đấy chúng ta bây giờ chúng ta đắp cho con này phun giáp đi nhá anh em nhá chúng ta thử xem là với những cái món đồ ở cái meta mới sau khi update mà cái con lc cái con avenger cái này nó phun giáp thì nó trâu ở cái mức độ nào ờ được không ui giời hay đấy có tên là hay đấy xem là liệu rằng là lc có phải ờ, sorry anh em tôi quen đọc bên dota thì bên này con LC nó gọi là Avenger này Thì cái con ui, trông có vẻ hơi yếu nhờ anh em nhở Mà cái trận này như có Wario à đây rồi Chưa đủ 6 like <clears throat> Nhá anh em nhá Tôi sẽ chơi là full đắp full giáp cho cái con LC Xem là con này nó liệu nó trâu chó không Mà trận này có test luôn này Trận này là chúng ta có thể test luôn ngay lập tức là với cả cái bộ Warrior Trong cái trận này là có thằng chơi Warrior Rất hay Đấy mà test với cả Warrior Test với cả coi như là Creator rồi Exorcist các thứ Chúng ta test luôn nhá để xem là meta này Chơi like mà dồn Ủa, có thằng có thằng soi kìa Ê à, xong soi ơi Ôi thằng nào anh em ơi thằng nào vừa sang soi nhở tôi không kịp nhìn Đang mải nói không biết là thằng nào vừa sang soi nhở sang soi tôi nhở Đây là Egosit đây này Thằng này chắc Egosit rồi Egosit kết hợp với cả Demon nó đang beta đây anh em ạ Mà đấm xuyên cả bọn giáp bọn lai đấy Đấy bọn này đánh xuyên gọi là kích hoạt Demon 4 quick vào là đánh xuyên giáp của Lai luôn Thế bây giờ tôi thử đập đập cho LC full giáp ờ, liệu có, có đấm được cái bọn quick không nhá anh em nhá Thử em à. Ok mà vẫn theo Vẫn phải theo sách giáo khoa là chúng ta sẽ phải Lên Lên level 7 nhá anh em nhá Lên level 7 rồi chúng ta mới roll 2 sao Chứ còn bây giờ là chưa roll được Từ từ bình tĩnh khả năng bây giờ là vẫn chưa thể đánh nhau được khi mà chúng ta vẫn phải chốt cái món đồ đang rang 15 đã. Đó chúng ta ghép đồ cho nó chuẩn anh em ạ, chuẩn chỉ luôn. Xem là có những cái món đồ thì tôi nghĩ là sẽ phải có cái giáp phản, đấy chắc chắn rồi. Cái giáp phản xoay ấy rồi xem là lấy cái gì nữa Có thể lấy là một cái búa xét Ở đây là có một cái búa xét Có không? Chưa có Ở đây có cái búa xét rồi Có cái búa xét Nhưng mà cái búa xét đó lại vướng vào cái giáp Ok thế từ từ đã nhá Chúng ta chốt sau Chúng ta chốt sau Rồi tí nữa chúng ta sẽ có một cái con Avenger Clyde với full giáp thử xem là cái sức mạnh con này nó có trâu trò lên cái mức độ mà nó thành trở thành một cái con Avenger Glide, một con kỵ sĩ bất tử không nha anh em nhá, kỵ sĩ bất tử không. Trận này chúng ta sẽ ờ, cùng nhau build một cái con kỵ sĩ bất tử. Đấy, ui ý tưởng hay đấy. Ờ, vẫn làm content nha anh em nhá, content có một chút gì đấy là ừ, không khó khăn lắm, không thử thách lắm nhưng mà nó vẫn là content hay. Ừ. <clears throat> Rồi ok, tôi nghĩ là nó sẽ hay đấy cho hai con Eco vào luôn Tầm này vẫn đang gọi là là Eco đang vẫn gọi là rất là ok đấy nhá Vẫn ok đấy anh em ạ Trên 50 máu ở round 14 Như này đây Thế này là chúng ta không cần hai con Eco mà chúng ta mạnh hơn. Đấy, chúng ta có thêm ờ, hút máu, có thêm Glacier cộng kèm theo là hút máu. Chúng ta mạnh ui trận này có nhiều thằng chơi Wario thế cơ à? Ở round 11 được gặp thằng Toli cũng chơi Wario Vậy là trận này có nhiều người chơi Wario Về căn bản là trận này ở trong cái bộ truyền thuyết nó có cái con uh, Sven Kèm theo đấy là con uh, Lancer Nên là có nhiều người chọn Wario thì nó cũng là bình thường thôi Wario là, là gọi là khắc chế của bộ Lai đấy Nhưng mà thằng này nó yếu Tầm này thì vẫn ăn được Tầm này tôi có hút máu tôi vẫn ăn được Về căn bản là bộ uh, warrior nó chỉ counter được bộ lai khi mà nó có 9 wa thôi 9 warrior kèm theo đấy là nó sẽ phải có những con truyền thuyết 5 tiền hai sao thì nó mới mạnh đấy tí nữa xem là bọn nó có lên được không lên được chúng ta sẽ thử sức với con Avezol Clyde của tôi Xem nào Hình như là à, Đúng rồi chúng ta, chúng ta chưa gặp cái thằng có chuỗi Rao sau là có thể xả tiền để cắt chuỗi được Ok Được rồi Evil Clyde đây rồi Đủ 6 này đấy Bây giờ lên 8 hay là luôn ở 7 nhỉ Lên 8 cũng được Lên 8 có con uh, ờ, Sao Ripper kẹp vào cũng được Đấm với thằng Tony kia Cả hai thằng cùng có chuỗi anh em ạ Các chuỗi thằng top 1, top 2 đều ok hết Nhưng mà tôi nghĩ là vẫn roll ở 7 để kiếm hai sao đã lên 8 sau Cứ phải kiếm hai sao đã anh em ạ Full hai sao rồi lên 8 Tức là cái rau này sẽ chốt đồ luôn Sau đó thì chúng ta sẽ roll tiếp ở 7 Để kiếm hai sao Chốt đồ thôi Đến lúc chốt đồ cắt chuỗi rồi anh em ạ Áo choàng ma pháp này Rồi Ok Ok Chúng ta sẽ ghép Cái chén thánh đầu tiên á Chén thánh Chén thánh giáp phản Ok Hai có món đồ Tăng khả năng trụ được trong combat Combat có hai cái món đồ này Nó sẽ chống sốc đam được Ok luôn tiếp rồi Full 2 sao anh em ạ Hy vọng ở round này chưa gặp cái thằng có chuối, Bởi vì tầm này tôi vẫn yếu rồi bây giờ chốt tiếp đồ này Xem là lấy búa xét không Lấy được cái búa xét Lấy giáp tiếp hả Hút máu thì cũng cần ừ. Tôi cứ từ từ đã Ui gặp thằng Toli luôn này Thế thì không ăn được rồi Thằng này thì tôi chịu Khỏe lắm anh em ạ Ơi cô thêm một round nữa vậy Ơ Ơ ăn này Ui ăn được này Ui rồi ôi Thơm quá Trông giống như là ăn được ý anh em ơi Ui đúng ăn được thật Hay quá nhờ ừ, Cảm ơn nhá Khá quá like bờ lết lai gánh à Khá đấy Ui đứa đang không của like này Nhờ chơi con này không Rồn mấy cái Ui chả ra gì Ra đi À bây Glide cần con đấy cơ Vẫn một sao này Kiếm thêm tôi nghĩ là lấy cái bố xét chốt luôn anh em ạ Lấy cái bố xét đi Chốt luôn chốt luôn chốt luôn Bố xét hút máu Ok Rồi thằng này chắc ăn được rồi Chúng ta có 6 like rồi chúng ta làm gì chúng ta sợ được cái bọn Hunter Không thể Không thể nào mà có thể nói là sợ bọn này được Không được Lại búa deadline 2 sao rồi Có búa xét đây Ui giời Bây giờ là cần là cần gặp cái thằng có chuỗi kia để cắt chuỗi nó Lên 2 sao Tôi cần like 2 sao Vẫn chưa lên Thôi chết rồi, đến bây giờ nó là đến round thứ 18 rồi anh em ạ. À. Chúng ta cần phải lên hai sao sớm, không là toang ấy. Qua cái thằng kia mà gặp nó mà lúc mà chưa form được đội hình hai sao thì thì thì là là sẽ là không cắt được chuỗi của nó đâu. Đấy mà tới tầm này mà ừ, có khi là round này gặp luôn này. Hy vọng là không gặp nhá. Đừng đừng đừng gặp, đừng gặp, đừng gặp, đừng gặp gặp ui rau sau anh em ạ à. định bệnh rồi gặp tôi đúng cái rau cuối cùng thế thì định bệnh rồi anh em ơi rau sau xả hết tiền luôn mẹ cho bắt buộc lên hai sao luôn thế là nó cũng gọi là may mắn đấy có tí may mắn anh em ơi rồi rau sau xả hết tiền anh em nhớ mày có ra hai sao không có lên hai sao không có lên hay sao không đây rồi có lên hai sao không? Lứa, phải xả lứa Lên Chắc chắn gặp thằng kia rồi anh em ơi Gặp đúng ở đằng sau luôn Lên Xả hết tiền luôn Đây rồi Hết tiền luôn Đây rồi Ui mẹ Tất cả đều lên hai sao trừ con Abezo Cay thế nhở Ok Ok ok ui rồi ôi, nó có đâu phải may mắn lắm đâu, vừa đéo có anh em ơi, mẹ xả hết tiền đéo ra được lên hai sao. Cay đấy nhờ Thôi chết tôi rồi Mẹ Cấu đấy nhờ Tất cả đều lên hai sao Trừ một mình cái con Avenzo Clyde Cấu thật sự Thôi rồi thì tôi cũng cắt chuối được Nhưng mà quả mẹ 50 tiền không ra được một con nữa Cay thật Hết tiền luôn đấy anh em Quả vừa rồi hết tiền Ui <laughs> mẹ đéo luôn thì ra Cay đấy nhờ như kiểu như trêu ấy như trêu đúng kiểu như trêu luôn đúng kiểu như trêu luôn cáu thật thôi được rồi nếu mà lên hai sao rồi thì chúng ta chuẩn bị áp 8 thôi tích tiền áp 8 thôi anh em ạ quả thọt hơi nhiều tiền luôn rồi thế này được rồi anh em ạ không chơi rồng anh em nhá chúng ta phải có tích tiền thôi tầm này tích tiền không ok nói chung là quả vừa rồi roll hơi bị nhiều hơi bị quá tay nhưng mà cũng không sao cả dù sao thì nó cũng đã lên được hai sao hết phọp được cái bộ lai hai sao là ổn rồi đấy anh em bộ này nó mạnh ở cái giai đoạn giữa game tầm từ bây giờ đến khoảng round thứ 25 thậm chí là lên tới khoảng 27 28 thì thì vẫn là ok, vẫn ok với chơi ở level 8 là ok đấy. Full 2 sao ở level 8 là có thể thoải mái chơi được đến hết round thứ 29. Đấy rồi. lắp cái hút máu anh em ơi phun đồ cho con này rồi để xem là cái con này nó trâu đến cái mức độ như nào nha anh em nhá khi mà tôi bắp cho tôi coi như là build theo con đường là tôi lấy toàn đồ gọi là sinh tồn thôi sinh tồn thôi anh em ạ có đúng cái búa xét là tôi lấy là vì là nó chả ghép được cái gì thì tôi lấy cái thêm cái búa xét tăng tí đam tăng tí tăng tí tốc đánh đấy thêm cái hiệu ứng giật xét trong những cái cú chém thì có những cái cú nó sẽ ra được cái hiệu ứng là xét bắn ra thì nó sẽ giúp tăng đam còn lại thì là nó sẽ lấy toàn là những cái đồ hút máu với cả những cái đồ tăng giáp sống coi, coi như là trâu chó hơn trong combat chuyện này có cả glacier à chơi có cả glacier này nhưng mà tầm này tớ đang khỏe anh em ơi ok tôi vẫn còn rất là ok ở đây Ui, vừa blitz live khi lên 3 sao sớm này Và rất là tiếc khi mà trận này tôi lại không có lấy đồ cho con live blitz lai Anh em thấy đồ tôi lấy toàn là cho cái con Avenger lai thôi Vậy là trong cái trận đấu này sẽ có hai người Warrior hai người chơi Goblin một người chơi xuyên và hai người chơi um, chơi chơi lai à không không không có tôi chơi lai thôi một người chơi glacio nữa một người chơi glacio một người chơi bộ 5 Glacier nhưng mà kết hợp với Demon cơ chỉ có tôi là chơi uh, chơi Glacier kết hợp với Lai thôi về căn bản là trận này là có 7 với có Lancer nên là sẽ có người là chọn là chơi 9 War mà cũng sẽ có người là sẽ chọn là chơi 9 ờ, à, chơi chơi 5 Glacier, 5 Glacier Demon khá là mạnh. Rồi. Mà không sao, tôi quyết định là tôi vẫn chơi lại nha anh em nhé Mặc dù là trong cái trận đấu này có khá nhiều bộ counter, ví dụ như là bộ Glacier Demon uh, counter vào bộ này rồi. Bộ xuyên Demon là nó cũng counter vào bộ này Đấy mà cái bộ chín qua nó cũng counter vào bộ này luôn Nhưng mà nếu bây giờ mà tôi đắp cho full đồ của con LC này xem là liệu rằng, rằng là chúng ta gặp những cái bộ counter thì cái con con Avenger Glide này nó có thể là nó đấm được hết không? Nha anh em nhá. Đấy chúng tôi tôi lấy đồ chén thánh là đã thấy là uy tín rồi. Chén thắng ấy, thánh nó cực kỳ uy tín luôn. Giúp cho con này nó sẽ gọi giống như là một cái gọi là cỗ xe tăng đứng ở phía trên chịu tất cả những cái đòn sát thương con này không biết là có phải là cái người chơi hệ khổ dâm không mà thấy toàn là cứ đấm vào thì là phản đòn cứ thích người ta đấm vào người thôi đấy thậm chí là tôi cũng đã phải lấy thêm một cái giáp phản nữa rồi bây giờ khá là người chơi hệ khổ dâm ấy ui rồi cái thằng goblin có máy bay hai rồi kìa ui lại còn có cả sven nữa có bảy luôn càng vậy chơi xanh thế goblin xanh quá nhờ Mẹ thế thì nó đẩy hết rồi còn gì nữa Goblin như này thì nó đẩy hết rồi Tầm này thằng nào ăn được cái thằng Goblin đấy Ôi chuyện này còn có cả 9 Assassin nữa 9 Assassin hay 6 Assassin đây Không biết nhưng mà 9 Assassin thì tôi nghĩ là bọn Lai này nó cũng không sợ lắm đâu Chủ yếu là sợ bọn Warrior với cả cái bọn Goblin xanh kia kìa Goblin xanh thì nó ăn hết ấy Cái bộ Goblin thì nó là vua late game cuối game mà cứ lên đủ bộ xong cứ ui bây giờ mà không ăn được cái thằng goblin là thằng goblin nó sẽ có công nghệ make roll ra 5 đô 3 sao thì là coi như là xác định luôn là chuyện này lại top 2 rồi phải cố gắng đấm thằng goblin không cho là có công nghệ make nhưng mà tầm này khó lắm máy bay hai ạ khó thế nhở Mỗi round chúng ta sẽ được cộng thêm 15 đam 40% cơ hội là phản đòn à Nói chung là cứ đấm càng nhiều vào người con Avenger Clyde càng tốt thôi Nên chúng ta cần phải có những cái món đồ trâu chó hơn Tí nữa chúng ta sẽ lấy những cái món đồ trâu chó hơn Vãi đái hai con Doom rồi này Cái thằng 9 Warrior này cũng xanh cơ lên level 9 và tiền còn nhiều thì kia là cũng là rất là xanh rồi Đấy nhưng mà hình như là cũng chưa ra được đủ bộ 9 warrior Vẫn đang thiếu Rồi tôi thì tôi cứ đợi tiền lên thôi anh em ạ Tôi cứ đợi tiền lên thôi Bây giờ tôi tôi không phải xả mạnh để tôi giữ cái chuỗi của tôi đâu Chuỗi của tôi bây giờ thế nào rồi cũng sẽ mất thôi Tôi phải nói thật với anh em là như thế cái tầm này là là nếu mà không lên được ba sao co ấy, thì là chắc chắn là sẽ mất chuỗi Đấy mà bây giờ mà xả mạnh tiền mà mà nó lại không ra được ấy thì thôi nha anh em nhá. Tốt nhất là bây giờ ấy, cứ để 50 tiền rồi đánh chắc kèo chứ không vội. Máu còn nhiều mà mà đang có chuối. Và chúng ta cũng không cần giữ ở chuỗi này. Chúng ta có 50 tiền chúng ta roll từ từ. Đấy, còn nếu mà bây giờ mà xả hết 50 tiền này mà rao sau xả hết 50 tiền mà không ra được con live bullet live 3 sao ấy thì cũng toang thôi. Còn cái con chính ở trong cái trận đấu này Nhân vật chính của chúng ta nó là cái con Avenzo Clyde cơ anh em Cái con Avenzo Clyde của chúng ta bây giờ mới có ba con thôi Chúng ta còn tận 6 con nữa cơ Không xả vội anh em ạ Cứ tà tà mà, mà chơi ừ, Rồi Lấy thêm cái uh, cái cái BKB luôn này BKB luôn cho chắc luôn Đánh chắc kèo luôn À đây ơi Được quá nhở Đấy Cứ từ từ không phải vội con nào lên được 3 sao thì lên thế thôi anh em ạ chứ còn không không cần phải quá là là ừ, đặt cái vấn đề coi trọng là lên co 3 sao là con live bloodline ngay cái thời điểm hiện tại là không cần đâu anh em tôi nghĩ là như vậy cái tầm này thì chúng ta thậm chí là chúng ta roll từ từ cứ tà tà roll đưa hết cả lên hai sao thôi à ba sao thôi nhá ừ có khi là như thế lại hay anh em đồng ý không trận này có khi là tôi tôi không chơi ở level 9 nữa mà tôi chỉ chơi 8 con thôi Tôi chơi 8 con thôi Trận này chơi 8 con rôn luôn 3 sao hết luôn anh em ạ Trận này nó sẽ đặt mục tiêu Chúng ta sẽ đặt mục tiêu là Ui đây rồi gặp Goblin rồi Ăn nổi không Trận này chắc là đặt mục tiêu là sẽ full 3 sao anh em nhá Nhuộm vàng luôn Nhuộm vàng bộ cái này ăn được luôn này Ăn hộ cái Công cho nó công nghệ mech Không cho nó công nghệ mech Khỏe thật đấy Máy bay khỏe thật nhưng mà tôi cái con LC của tôi là có đồ Có trâu Rồi, trốn tiếp Thế thôi, ta tạm đây rồi Ui, được đấy nhở Được đấy nhở, thế là chúng ta chỉ còn ở đây là còn có thiếu bốn con nữa này Đây rồi Run mạnh phát không Hay là thôi, lóc lại Chẳng để lóc lại đi Không kịp rồi à? Đây, tôi tôi nghĩ Ờ, với những cái con này tôi sẽ lên 3 sao đấy Nên tôi lóc lại Với 61 tiền này thì roll mấy cái nó cũng sẽ không form ở đâu Tôi nghĩ là để một cái lượng tiền nó nhiều hơn đi Rồi chúng ta roll nha anh em nhá Anh em nên nhớ một có một cái cơ chế Tôi xin nhắc lại có một cái cơ chế trong game mà có thể là Có một vài anh em là bỏ qua cái clip mà tôi nói về cái cơ chế đấy Thì trong cái clip này Tôi sẽ chia sẻ lại cho anh em một cái cơ chế ở trong game mà mới update nó thay đổi nha anh em nhá Đấy là cái việc roll ấy cái việc roll cũng như là cái việc mà mua cờ đấy mua cờ là nếu mà anh em không mua cờ ấy anh em bỏ qua một cái con ví dụ như cái rau này tôi bỏ qua cái con agali ấy tôi không mua thì ba rau nữa là mới xuất hiện lại cơ anh em nhá chính vì thế là tôi buộc tôi phải lóc lại tôi buộc tôi phải lóc lại và tôi mua nếu không thì nó sẽ không xuất hiện lại đâu rồi bây giờ chúng ta roll chúng ta roll ok đây rồi hay quá được đấy nhờ được đấy Ui phải luôn mạnh cái tay lên 30 giây nữa à Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh em ơi Ui lên Chết tôi rồi Slot nhiều quá Cố tí nữa Cố tí nữa anh em ạ Hết tiền luôn đi 10 giây 10 giây Ui hay quá Được được được được được được được, được, được Ôi tôi chết mẹ bắn nhầm rồi Thực ra thì cũng không nhầm Không phải nhầm Live Blade Line <clears throat> À ừ, mà vẫn là bán nhầm Bán nhầm con Live Blade Line Lẽ ra tôi phải bán cái con con heo của Line ấy nhở Bán heo của Line mới đúng Mà không sao anh em ạ Tôi vẫn sẽ là, là roll mấy cái con này lên 3 sao thôi Kể cả heo của Line thì cũng sẽ lên 3 sao thôi Như nhau ấy Rồi lên được con rơi là cũng đỡ được bao nhiêu ở đây Cũng may Cũng may quả đấy ra là con rơi lên 3 sao Ok Bây giờ chúng ta còn hai con Avenger của lai nữa Vẫn có thể tích tiền được Vẫn đang có chuỗi anh em ạ <clears throat> Ok rất là ok đấy Ui mà cái trận này hình như là cái thằng Goblin hình như là nó bị disconnect kìa Nó bị ao kìa Bị ao rồi Hay quá Goblin bây giờ bị ao là, là cũng là an toàn rồi Cũng đỡ đi mà thằng Goblin Thằng Goblin nó chưa có bom đâu Nó chưa có bom nó mới chỉ là có máy bay thôi Đấy mà bây giờ nó lại ao Ra nó không được xài cái số tiền 92 tiền kia thì rõ ràng là ổn áp rồi Hay quá nhỏ tự nhiên lại có một thằng bị discollect Hay là bị ganh Bị bố mẹ ganh rồi Hải Vi chắc là bị bố mẹ ganh rồi Ok Wario Ok Wario Wario này sao đấy Doom một thì không có cửa Doom một thì không có cửa Ăn được Tù này vẫn chưa có được những cái con co Mới chỉ là Doom một thôi Hay lắm Vẫn đang có chuối anh em ạ Giữ chuối cực kỳ ok luôn Ui hay quá nhở Mặc dù là mấy lần xả hết tiền đều bài đéo ra Lại phải rôn tiếp hả Không rau này tôi nghĩ là bán con này đi Mua thôi Vừa lấy là lẽ ra tôi phải bán cái con con heo của lại đấy là chúng ta có thêm hai con live deadline nữa rồi và bây giờ chúng ta có là chỉ còn thiếu một con thôi chúng ta có 8 con rồi chúng ta thiếu một con nhưng mà quả đấy là xử lý hơi nhanh hơi vội anh em ạ bởi vì hết giờ rồi thôi trận này có một thằng goblin xanh thì nó lại bị ao và một thằng goblin nói chung là ngu người với bộ goblin luôn trận có bom có máy bay nhiều ông thích chơi goblin đấy nhiều ông thích chơi goblin nhưng mà luôn đéo ra anh em ạ luôn đéo ra chung là goblin cũng là một cái bộ khó tôi quên quả vừa rồi đấy tôi kéo cái con uh, con con avenger Clyde lên nhưng mà không kịp anh em ạ kiếm thêm 15 đam ra vừa rồi là kiếm thêm 15 đam nhưng mà rất tiếc là kéo lên nó hơi bị chậm tôi quên mất để rồi lấy cái chèn thánh thôi anh em ơi chèn thánh thôi bkb thôi không cần đâu chạy lấy cái chèn thánh lấy full đồ phòng thủ luôn anh em ạ lấy full đồ phòng thủ luôn Heo Clyde Có roll tiếp không nhở à, Từ từ đã anh em Bây giờ lại phải 50 tiền rồi mới roll Nó có Tôi lại nói lại một chút về cái cơ chế nhá anh em nhá Đấy là khi mà anh em có nhiều tiền ấy Anh em có nhiều tiền anh em roll ấy Thì cái tỷ lệ nó ra nó sẽ nhanh hơn Nó sẽ nhanh được lên 3 sao hơn Là anh em giữ một hai tiền anh em roll Anh em mỗi round anh em chỉ roll mấy phát ấy Thì nó không ăn thua đâu anh em ạ Bởi vì nó có cái cơ chế là cứ ba round mà anh em không mua ấy Là cái con đấy nó sẽ không xuất hiện nó sẽ... À, đây anh em Cái rau này mà anh em không mua thì ba rau sau nó sẽ không xuất hiện nữa Chính vì thế nữa là cái cái cơ chế roll nó cũng như thế Anh em roll ấy Mà anh em đéo mua thì nó sẽ không hiện nữa Thì khi anh em có một cái lượng tiền ấy Nó nhiều Thì anh em roll, anh em bỏ qua những cái con anh em không mua Được nhiều lần Thì anh em sẽ xuất hiện ra những cái con mà anh em cần mua Nó nhanh hơn Đấy Anh em có cái quy tiền anh em nhiều Anh em có thể roll ra được dễ hơn như vừa nãy là anh em thấy là có một round là tôi ờ, cũng vẫn có tiền có 60 tiền nhưng tôi vẫn lóc lại để tôi đợi lên 70 tiền rồi tôi roll một thể tôi roll xuống một phát xuống 50 tiền luôn đó nhưng bây giờ tôi vẫn tích tiền thôi anh em phải cấm đánh như nó chắc kèo anh em ạ đánh với warrior sẽ phải có cấm đánh khi anh em không mua ấy, thì nó sẽ không hiện ra trong ba round tiếp theo anh em nhé anh em nhớ cơ chế đấy cho tôi nó có rất nhiều những cái uh, nó ứng dụng vào thực tế nó rất hay Đấy Cứ để cái lượng tiền mình nhiều mình đôn Mình xác định mình xả tiền để mình full 3 sao thì Hãy để cái lượng tiền nó nhiều rồi roll nha anh em nhá Anh em xác định là nếu anh em roll một hai cái thì nó không ăn thua đâu Anh em roll cho tôi hẳn 10 cái đi nhá 10 phát thì anh em sẽ thấy là nó sẽ có sự khác bọt Ui mẹ gặp 9 warrior có bất chuỗi round này không nhở 9 warrior nó, nó khắc cái bộ này lắm Lai bù deadline kìa tụt máu kinh khủng luôn Không không không không không Có ăn được không Có ăn nổi không Doom hai mẹ rồi Ăn nổi không À bây giờ cứ lại một solo được hết không Hồi, máu kìa Ui anh em nhìn nó hồi máu kìa Ui ăn được không Không ăn được anh em ơi Chín vua nó vẫn là một thế lực nó đấm đau lắm Mất chuỗi rồi Còn nữa Ui Avenzo à, Clyde và Live Blade Clyde còn mỗi một con thôi Cố lên nào Lên đi Còn một con thôi Có một cái lượng tiền là 50 tiền để roll Lên đi Đây rồi Một con Hay lắm Từ từ đã Từ từ đã anh em Từ từ đã Cần nhiều tiền để roll đằng sau Không vội Không vội Không vội Có hàng chờ một cái là chúng ta Chúng ta stop luôn nha anh em nhá Chuyển đồ cho Live Blade Live đã Live Blade Live cho cầm búa xét đi Live Blade Live 3 sao Tuy nhiên là không có cái ờ, hai tia Cầm tạm với búa xét Vẫn quẩy được anh em ạ à. Tăng tốc đánh clear cho nó nhanh Ok Rồi Lại tích lên 50 tiền roll một thể anh em ạ à. Cứ 50 tiền mà nếu mà nó ờ, kiểu nó đầy hàng chờ với cả Chúng ta cần một cái con nào đấy lên 3 sao là chúng ta sẽ có 50 tiền để roll nó lên 3 sao Và chúng ta roll trong cái khoảng thời gian là 50 giây anh em ạ à. Đấy Chúng ta sẽ có 25 giây 25 giây để thao tác Ok Tách đội hình ra một chút đi Trông hơi sợ Hơi sợ, hơi sợ, hơi sợ Rồi chơi bây giờ Nói chung là Live Blitz Line lên 3 sao được rồi thì Chúng ta tách đội hình ra Không tụ nữa đâu Đến late game mà bây giờ gặp Assassin Có con cáo nguy hiểm lắm anh em ạ Tôi nghĩ là tốt nhất là tách đội hình ra không Cáo chọt cho một phát đi luôn cả bộ luôn ấy Giáp giết các thứ chưa kịp bật thì đã tèo hết rồi Nhưng mà cái con cái cái cái, ờ, con cáo ấy Nó sẽ bị counter bởi cái chén thánh này Cái chén thánh này nó rất hay ở cái chỗ là nó chống sốc đam chết luôn Con nào mà bị dí mạnh quá là có thể bật hồi máu lên luôn Rất là hay Ui nhưng mà vẫn thua cả thằng này này Mạnh lắm Nó ăn được Ăn được không Ui anh em nhìn nó hôi máu kìa <laughs> Ui nhìn nó hôi máu kìa Nhưng mà chắc là cũng không ăn được đâu Trông hồi máu kinh ấy Đánh chém một phát hồi đầy ạc máu luôn Mặc dù là máu sắp hết Rồi lại 50 tiền luôn thôi anh em ơi Trận này nói chung là cũng hơi đen đấy anh em anh em ạ Trận này hơi đen đấy Bình thường round khoảng round 25 rồi con này nó lên 3 sao rồi Đây round 35 Sau 10 round rồi mà vẫn chưa thấy lên 3 sao này Đen chưa Bình thường là tầm khoảng round hai mấy ờ, Khoảng Sớm thì 21 mà muộn thì chắc là 25 Round 25 là lên được con Live Blade Live Và con uh, ờ, LC là lên được 3 sao rồi Avenger Clyde lên được 3 sao rồi Trận này vẫn là bị đen Hơi muộn hai quả roll 50 tiền mà không ra anh em ạ thôi đen đấy cái con chính là cái con live này này nhá là tôi đã đã từng là bán một con đi rồi đấy và vẫn luôn được nó lên ba sao trước cả cái con Avenger Glide Con Avenger Glide đầu game ấy Tôi luôn hết tiền nó còn không ra được cơ mà Nó vẫn chỉ có là là hai con Xong rồi quả quả sau khi roll hết tiền xong nó mới tự ra Anh em nhớ không? Ok Đồ này thì nói chung là từ từ đã Đợi cướp điên uh, Giáp phản rồi Chắc chắn là phải là cái giáp phản chân lý rồi Giáp phản Cái BKB sẽ để sau Giáp phản nó phải là chân lý đã anh em ạ Cứ từ từ Ok Đồ bây giờ chia đôi thôi Ui, đây rồi Đấy anh em thấy không Tôi nói một cái là nó tự ra Thằng này đúng là biết nghe đấy có hệ thống nghe trộm trong game anh em ơi Anh em phải hết sức cẩn thận với cái đống tài liệu của anh em nhá Đây là, ui gặp gặp gặp Wario này anh em 72 rồi Ui mẹ quan được không Thử xem live Bloodline bây giờ Ui live Bloodline đéo ăn thua rồi anh em ạ Bây giờ tự đánh tự chết Thế bây giờ thử xem là, là, là ai phải dùng cái live sao Một mình chấp tắt không Một mình chấp tắt được không Ui anh em ơi nhìn kìa Con con Avenger của live của tôi nó một mình nó đấm với cả bảy con luôn kìa Đéo đâu, 10 con luôn Ôi rồi ôi anh em ơi, nhìn nó sừng sững sừng sững chưa đã, ừ, đã, đã, đã, như này đã gọi là bất tử chưa Như này đã gọi là bất tử chưa anh em Ui rồi, ôi Warrior với chúng tôi Đánh đéo mất máu luôn ạ Kinh không Ui kinh ấy Thế là chúng ta chính thức là có một cái con kỵ sĩ bất tử trong cái trò chơi này rồi Rồi <clears throat> Chuẩn bị đưa hết hàng này lên ba sao thôi còn uh, ờ, Evil À không, không phải Evil Clyde mà con này con heo Clyde Con heo Clyde và con Agali Clyde nữa thôi <clears throat> Rồi ôi, chúng ta sẽ nhuộm vàng luôn bộ Clyde này nhá anh em nhá Nhuộm vàng luôn Được đấy Đấm luôn anh em ạ à. Bây giờ không ngàn bố con thằng nào hết Không ngàn bố con thằng nào hết Rồi ok Assassin 9 Assassin Có đồ Kira 9 assassin có đồ kira chọc rồi chọc kìa nhìn kìa ôi rồi nhìn con cáo đồ kira kìa chọc đéo mất máu luôn ạ như nào đây như nào đây như nào đây như nào đây như nào đây kìa ui rồi ôi anh em nhìn nó lại hồi đầy máu kia solo solo solo solo solo ui rồi ôi như kiểu là cái con cáo nó đấm vào tôi nó lại tôi lại được hồi máu ấy <laughs> đúng thật đấm vào mình mình tự nhiên mình lại hồi máu lên thế mới kinh hai tia ok có hai tia rồi được đấy giáp giáp thép à giáp thép có cần không cũng được giáp thép này cũng được này giáp thép được đấy chứ chúng ta có thể ghép cái um, một thêm một cái uh, gọi là cái cái cái hút máu được hút máu trừ giáp ok để giữ giữ lại hai cái hút máu trừ giáp cái giáp thép ghép luôn ok <clears throat> Rồi, đây lại gặp lại này Gặp lại Wario anh em ơi Bây giờ chúng ta không hề sợ bọn Wario này nữa Khi mà chúng ta có kỵ sĩ bất tử trong đội hình này đấm hộ cái bạn ơi Rồi đấm đi xem có mất tí máu nào không Trời ơi trông như gái Ui lại đầy luôn này Máu lại giảm tí lại đầy Thôi thế thì thôi xác định ở trận này là không có bất cứ một con nào Có thể giết chết được cái con Lavenzo Glide này Nói cho nó nhanh Ui giời Đầy ặc máu luôn Ui, Kinh thật Kinh thật đấy Hết rau mà máu đầy tràn luôn anh em Không mất tới một giọt máu Ui giời Thế thì Vô địch rồi ừ, Tầm này đi thằng nào ăn được Thậm chí là còn đánh con đéo mất máu Và bây giờ roll lốt con Agali lên 3 sao rồi chúng ta Up Up hẳn lên 10 đi Kẹp 4 con vào anh em ơi Ui giời lại tăng khả năng hút máu thêm nữa Thế thì chắc là cái con này nó khả năng nó là bất tử của bất tử rồi Cái vốn từ vựng của tôi bây giờ nó, nó có giới hạn rồi Nó không còn có cái từ gì để có thể miêu tả cái sự bất tử này nữa Quá khủng khiếp <clears throat> Wow Như nào, có ăn được không? Ăn được thằng này không? Ui Bị úp lồng này Úp lồng này, úp lồng bị đấm này Nhưng mà như nào, như nào, như nào, như nào Xong rồi như nào Úp lồng bị đóng xong rồi như nào Ui giời Ê, ê, bất tử mà Ê, có cái gì sai thế Ơ, ờ, tôi tưởng bất tử ê, ê, ê, ê, không nha anh em nha, bình tĩnh nha Cái đoạn này, đến cái đoạn này có ông sẽ cười tôi Có ông sẽ cười tôi, bảo là tôi coi như là nói nhảm nhá Tôi gáy to nhưng mà anh em bình tĩnh thì tôi giải thích là tôi vừa mới coi như là tra từ điển Tôi vừa mới tra từ điển xong Anh em nhá Bất tử không có nghĩa là không chết nhá anh em nhá Bất tử không có nghĩa là không chết anh em nhá Bất tử nó vẫn chết anh em ạ à. Đấy tôi vẫn nói đúng Nó phải là bất diệt cơ Bất diệt anh em ạ à. Bất diệt thì nó mới là không chết Bây giờ tầm này nó vẫn chưa bất diệt được <laughs> Chưa bất diệt anh em nhá Phải thêm đồ Thêm đồ chắc chắn là con này nó sẽ bất diệt anh em nhá Con này nó sẽ là kỵ sĩ bất diệt Sắp tới nó mới là kỵ sĩ bất diệt Lúc đấy thì nó mới là vô địch anh em ạ à. Còn bây giờ thì nó cũng mới chỉ là một cái con kỵ sĩ bất tử nhỏ nhoi thôi <laughs> nhưng anh em nhá anh em lại bảo tôi nói sai đi nhá anh em lại bảo tôi nói sai đi ok anh em <clears throat> rồi đấy chưa đấy chưa đấy bây giờ mới nó mới là bất diệt thế này đây có cái này vào thì nó sẽ thành là bất diệt ok được chưa bây, bây giờ như tôi là tập với anh em thằng nào nó vào đây đấy assassin vào đây bạn ăn hộ hộ hộ cái hộ cái cáo ba ừ, ok cáo ba cáo ba ok bạn cáo ba rồi này thì cả ba rồi, ok, nhuộm vàng đã coi như là nhuộm vàng được bộ like rồi đấy anh em. Đủ rồi, 6 like vàng khe rồi. Ok. Rồi đấy, bây giờ là chỉ còn cái gì thôi. Còn là đợi xem để chứng minh cho anh em thấy đó là một cái sự bất diệt ở đây. Kỵ sĩ bất diệt. Ui, ui, ui, như nào như nào đấm đi, đấm mất máu hộ cái, mất máu hộ cái. Nào như nào như nào đấm đi, đấm đi. Đấy, đấm đi, đấm đi ui rồi có thấy tí mất máu không ui lại đây kìa mất lại đây mất lại đây ôi giời đấy anh em thấy chưa ui <laughs> ôi chồng đấy bây giờ nó là bất diệt luôn rồi đấy anh em đánh kiểu gì thì đánh đấy đánh đi đấy đánh đi đánh đi đánh đi nhá đấy cáo đánh đi cáo nhảy vào đây đồ kira mắc binh rồi đấy nhá 9 assassin đồ kira mắc binh rồi đấy không còn đồ gì ngon hơn được nữa đâu đấy rồi bây giờ chuẩn bị lên 10 là kẹp thêm là warlock vào này bốn warlock vào <clears throat> tuy nhiên là chưa đủ tiền lên 10 nên là chúng ta phải một round nữa anh em ạ một round nữa round sau mới lên được 10 ok à, đổi sang đây chuyển sang đây chuyển sang đây ok <clears throat> cáo sọc sọc đi ui sọc một phát chết lại một lết lại luôn kìa cũng ghê đấy Nhưng bây giờ sẽ là bao nhiêu Bây giờ có phải liệu là hai đánh với 10 không hai vs 10 hai vs 10 Ui ôi ôi Nhìn kìa ui rồi Hộ cái Ui ừ, ừ, ừ. Không Ui Cái gì đây Cái đầu đây Tại sao nhờ Tại sao nó sắp một phát chết luôn đi kia Đéo phải rồi Ờ, ờ thì bây giờ <laughs> thì bây giờ bây giờ hình như là cái bộ cái cái, cái cái sự bất diệt của nó là nó vẫn có một cái từ điển khác để tôi tìm lại anh em nhá có thể là nó sẽ có một cái từ điển khác không đéo phải bất diệt thực tế đã chứng minh là cái sự bất diệt của nó lại không phải là bất diệt đấy tức là bất diệt vẫn có thể chết <laughs> bất diệt vẫn có thể chết anh em ạ nhá bất diệt mà lại gặp một cái gì đấy mà nó counter bất diệt đấy counter cái sự bất diệt đúng rồi đó chính là bộ chín assassin cáo ba <clears throat> Ờ đúng rồi, anh em còn còn còn vẫn còn chưa chưa chưa đấy nó chỉ là cái lý thuyết về cái sự bất diệt. Thế còn cái lý thuyết về cái cái gọi là tử thần, tử thần thì sao? Thần chết thì sao? Thần chết liệu có có khả năng là tước đi cái sự bất diệt không? Làm đéo có khả năng. <laughs> úi giời, úi rồi Đó chỉ là một lần thôi anh em ơi, không có lần thứ hai đâu. Khổ. Thần chết nhập vào con cáo á Không, không có chuyện đấy đâu anh em Thần chết kể cả có nhập vào con cáo Thì cũng không có cái khả năng tước được cái sự bất diệt của cái con này Nhá làm gì có khả năng tước được cái sự bất diệt của cái, cái con con uh, à, Abyssal Clyde này của tôi Vừa nãy nó chỉ là gọi là đối thủ hack Đúng rồi, đúng rồi Đối thủ hack đúng không? Chắc chắn là nó hack rồi anh em ơi Làm gì có chuyện đấy Hack rồi Hack thôi Thực tế đã chứng minh anh em nhá để làm lại lần nữa đi nào làm lại lần nữa đi làm được không ừ, rồi làm hộ gái lần nữa làm như làm xem nào đâu đâu đâu đâu đâu như nào nào ấy là càng đấy càng đấy càng đấy càng đấy càng đấy càng đấy cũng căng cũng căng như nào bạn ơi như nào như nào người giới ơi Đấy, như nào đây như nào đây như nào đây như nào không ăn thua anh em thấy chưa anh em đã thấy cái sự bất tử, bất diệt chưa? <clears throat> Còn cái từ bất gì nữa không nhỉ? Bất toại <laughs> Thôi, nói chung là cái tổng này tôi nghĩ là trò chơi nó đã an bài đấy Chúng ta đã thành công khi mà build được cái con bất tử, cái con Avenger Glide, kỵ sĩ bất diệt Chính xác Kỵ sĩ bất diệt ở trong cái con game này Tuyệt vời Wow Bây giờ thì ai có thể đấm vào tôi đây làm gì còn ai nữa Bây giờ chắc là cái tầm thần chết thì chắc là không có cửa rồi Bây giờ thượng đế phải nhập cơ Thượng đế nhập vào thì may ra <laughs> Khó này là gọi là mắc binh rồi anh em ạ mắc binh rồi bây giờ cho thượng đế nhập vào trong người con cáo xem liệu rằng có khả năng ăn được không chứ còn tôi nghĩ là không có đâu anh em ơi bây giờ con này nó nó nó nó, nó, nó phải nói là bất khả xâm phạm rồi anh em ạ <clears throat> quá kinh khủng Ok ba tia Được đấy nhờ Được đấy Thôi thêm đủ đam rồi Ghép luôn anh em rau cuối rồi Trò chơi đến đây nó là kết thúc đến nơi rồi Đó Live bullet live cũng là gọi là có đồ luôn bốn lóc, Hồi máu rất là kinh khủng rồi, nói chung là run này nó cũng chỉ là thủ tục thôi anh em ạ Run cho hết tiền thôi chứ còn nó ra cũng chẳng có con nào nhét vào đâu Hết rồi Rồi, hết rồi Rồi Rao cuối cùng Quyết định chưa Ui rồi ôi nhìn kìa Ui Ui chết mẹ LC bị con ốc Ui Ui Ui mẹ nó solo cho con ốc à Ui tí chết anh em ạ còn một máu Mẹ à. như này hả đúng không như này hả như này hả không đéo đéo đéo, đéo. yếu hơn yếu hơn yếu hơn không có trừ giáp <clears throat> không có trừ giáp không có vua warlock không anh em ạ muốn vua warlock mạnh hơn thôi rồi, thôi không không định chuyển về 5 glacier nhưng thôi Căng quá nhỉ, thì vẫn chưa biết là anh em ạ như nào ấy nhỉ Căng quá, đây mới là đau cuối cùng Anh em ạ, nếu ừ, biết là qua khỏi ông lại top 2 à Không, làm đều top 2 Thôi chết rồi, con ốc, con sống kia Mà nó đang bớ vào cái con gì, nó bị úp lồng Nó bớ vào, chết rồi, nó bớ con LC, LC đấm chết nó đi Hay quá rồi con ốc chết rồi con con cáo này đấm một ui nhưng mà dưỡng sinh à lc tập dưỡng sinh này mẹ chém 6 giây mới chém được một phát nhưng mà Nhưng mà phản chết anh em ơi Ui đấm vào đầy máu luôn Ơi giời Anh em thấy chưa Anh em thấy chưa Tôi nói là nó có sai đâu Khổ Con này nó, nó vẫn là bất diệt <laughs> Trong một vài cái tình huống nào đấy Thì nó vẫn là bất diệt anh em ạ Tuy nhiên là vẫn có ngoài những cái lúc bất diệt ra Thì cũng có lúc nó bị giết Đấy Rồi Cảm ơn anh em rất nhiều Anh em đã thấy không Anh em thấy là hôm nay có clip đỉnh cao tuyệt vời Tôi chơi bản thân tôi ấy, cũng thấy là tôi cảm thấy là động đến cái lòng chắc ẩn của tôi Tôi không biết là anh em đã động đến cái lòng chắc ẩn của anh em chưa nhở Cái lòng chắc ẩn của anh em nó đã phọt vào cái màn hình ấn vào nút like chưa <laughs> Anh em nhá, thôi được rồi, cảm ơn anh em rất nhiều Và ngày hôm nay chúng ta đã build thành công Cái con Avezu của like Kỵ sĩ bất diệt anh em nhá Hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo Cảm ơn anh em rất nhiều Anh em nào chưa like có thể ấn like Anh em nào chưa đăng ký có thể ấn đăng ký để xem thêm những cái clip tiếp theo của tôi Bye bye siêu kênh